Hello xin chào tất cả các bác okay. Hôm nay à, đầu tháng 8 thì nhà thông minh 17 lại lên đường à, lắp à, một quả súp điện 30 của TD Acoustic các bác nhé Đấy súp điện 30 mẫu vân gỗ piano bóng rất là đẹp vừa mới cập nhập về thì lại trực tiếp lên đường đi lắp cho bác ấy luôn các bác nhé Đấy, nay anh em xuống dưới này là Quỳnh Hoa Quỳnh Phụ các bác nhé và bây giờ thì bên em sẽ lắp đặt vào cho các bác nghe xem trải nghiệm Đấy Nhà bác này thì ờ, rất là yêu âm thanh Trước đã bác ra lắp của em một đôi loa TD Acoustic rồi này một đẩy một vang số đồng bộ của thương hiệu TD Acoustic nên là bác giờ bác mua muốn mua một quả súp uh, ờ, 30 nữa cho đồng bộ thì uh, hôm nay em đã lên cấu hình cho bác uh, và bên em sẽ phối ghép trực tiếp cho bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé mặt vân gỗ cực kỳ đẹp luôn các bác nhé Đấy, đồng bộ với thương hiệu uh, TD Altic đây là một súp 30 mặt vân gỗ bóng hiện tại nhà thông minh 17 là một đơn vị phân phối chính hãng thương hiệu TD Altic tại thành phố Thái Bình các bác nhé anh em quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh Thái Bình để dưới đây để được mua xem trải nghiệm tất cả sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu TD Altic các bác nhé à, vừa rồi nhà thông minh 17 đã thi công xong cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi clip à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo các bạn thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp em các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại